với em em có lập gia đình à, nhưng mà 3 tháng sau là ly hôn luôn gì vậy à, có ba tháng hả dạ à, tại vì cái đó là là ba mẹ hai bên à, hai hai bà mẹ hai bên à, à, bắt tay bắt tay nhau ừ. à, hai nhà cùng một con đường cách nhau 15 căn thật sự đó là nếu mà cách đây 20 năm thì em rất là công chúa từ nhỏ tới lớn là em chỉ đi học với lại về phụ mẹ buôn bán ở cửa hàng thôi còn về bên nhà chồng là cô chú hai cô một một chú rồi ba má chồng nữa là năm người rồi anh em chồng nữa là bốn người là tổng cộng chín người là em phải phục dịch từ trên xuống dưới hết luôn Đây Xin mời Mời nhà gái chị có quà cho cho à, anh Quyền Linh với lại Ngọc Lan. Dạ dạ là hai anh em em làm ừ, cách dạ. chút. Rồi mà dạ. em mời chị ngồi. Dạ. Giờ dạ. sẵn đà cái dạ. mình giới thiệu về mình luôn đi chị ơi. Em tên Võ Ngọc Thảo, uh, sinh năm 78. À, uh, nguyên quán là ở thành phố Cao Lãnh à, Nhưng mà gia đình là sinh sống ở Sài Gòn cũng hơn 10 năm rồi có nhà của gia đình ở quận 8 em là công việc chính của em là nấu ăn nấu ăn cho gia đình nước ngoài bên cạnh đó là em cũng có phụ gia đình buôn bán nữa à, cuối tuần thì à, cuối tuần em mới về bên à, à bên nhà bên quận 8 à, ba mẹ thì à, hai ba tháng ba mẹ mới lên một lần Ủa nhưng mà sao cuối tuần mình mới về nhà bên quận 8 vậy còn nguyên tuần mình ở đâu chị? À, tại vì chỗ làm có có phòng, có máy à, lạnh, dạ. có mọi thứ luôn. Dạ. Phòng Đấy. riêng, phòng riêng cho cho cho chị. Rồi, mời nhà trai. Dạ xin chào uh, à, MC Quyền Linh và dạ. Ngọc Lan ạ. À. Dạ. dạ chào gia đình nhà gái và bà gái bên kia ạ. À. Dạ mình tên là Đặng Thành Tân, năm nay 43 tuổi ạ. À. Quê ở Long An mà sinh sống làm việc tại Đồng Nai ạ. À. Mình làm việc ở Đồng Nai là mình làm cái à, gì? Dạ bộ phận xe nâng ạ. À. Bộ phận xe nâng tức dạ. là mình lái xe nâng á hả? Dạ à, cái xe đó khó lái lắm á dạ. mà lái được xe đó lương cao lắm á dạ. à, à nhà trai à, ở à, miền tây nhà gái cũng miền tây nhưng mà ở sài gòn 10 năm hả chị hả đúng rồi gốc ở miền tây thôi gốc ở đồng tháp ba mẹ là hai ba tháng là em trai cũng lái xe hơi về rước ba mẹ lên á à tức là ba mẹ vẫn ở ở miền tây đúng không à, ba mẹ ở thành phố cao lãnh dạ oh, mà... vậy khỏe rồi muốn đi qua cao lãnh thì phải tới long an ừ. rồi bây giờ nhà trai cho nhà gái biết một chút ưu điểm và khuyết điểm của mình đi dạ, ưu điểm của ờ, mình là biết nấu ăn biết đi chợ nấu ăn và dạ, cái gì làm cũng được nói chung là khuyết điểm thì không có cái gì gọi là khuyết điểm tại vì mọi thứ nó đều mình đều giải quyết được hết <laughs> Trời, sao cái người đàn ông này đặc biệt quá tôi phải dạ, đi qua anh nghĩa anh dung nhan như thế nào sao người gì mà không có tật xấu người gì mà không có khuyết điểm dạ em chào anh em xin phép được qua nhà để trò chuyện với anh qua nha. đi bà mối dạ. qua con mắt nhà trai đi dạ nhà trai không có khuyết điểm gì trơn á nhà trai á là chuyện gì cũng thể giải quyết được hết trơn á dạ. quan trọng là mình có giải quyết hay không thôi dạ. quan trọng là mình có giải quyết hay không thôi có gì vậy bây giờ tối ngủ anh có ừ. ngái không có đó là mình ngái là người ta ngủ không có được có khi nào anh mấy ngày mới tắm lần không ừ không có xịn quá thì ngủ luôn đó là cũng tật xấu đó xịn là ngủ không có tắm còn mấy ông nhậu nha tôi nói mấy phụ nữ người ta càm ràm như lắm luôn á ngủ về xịn là không tắm mà lúc đi nhậu nó hôi tới nó mùi bia mùi mồ hôi mùi gì về không tắm mà bữa nào nhậu về không tắm ai đâu chịu nổi đó cũng là tật xấu có hút dạ thuốc không dạ không không hút thuốc luôn hả được, được. không hút thuốc là được rồi ừ. đó là em em chịu á có biết cua gái không có biết cua gái không cô gái biết dạ biết cái đó cũng không tốt và cũng không xấu em hỏi anh ừ. anh biết cô gái vậy thì cớ làm sao mà đi lên đây anh tham gia chương trình bạn muốn hẹn hò tại vì cái duyên của mình ở trên mong mai bà mối và muốn hẹn hò mình muốn lên đây để tìm một nửa của mình ở trên này ừ. tìm ở ngoài không có đúng rồi ở ngoài kia tôi nói nhiều quá không biết ai là ai hết lên đây chương trình sẽ lọc ra lái xe năng là sao không hiểu có những cái hàng hóa nó nặng quá dạ. thì cái xe đẩy vô nó nâng lên mình không có thể khuân giác được đó là kiểu à, vậy đó ở à, cái xe nó nâng lên nó có hai cái hai cái chĩa vậy nè chị cái nó chọt vô trong cái thùng hàng cái nó nâng lên cao dày để nó lấy cái thùng hàng ra xong rồi chĩa đi qua chỗ khác cái lắp vô trong cái chỗ khác em để... gái anh hiểu rồi đó. em gái sợ lái xe tải nghe nói lái xe là sợ mấy ông lái xe đi đường dài có bồ bịch này kia lái xe nâng là nâng có chỗ thôi đúng không em gái dạ trời hỏi tôi biết rồi vậy rồi bây giờ ưu điểm khuyết điểm của mình là gì mình nói cái cho nhà trai sợ này. à, ưu điểm của của chị là à, hoạt ngôn à, nấu ăn làm bánh à, ừ. biết xử lý tình huống ngăn nắp gọn gàng sạch sẽ à, khuyết điểm là mù đường cũng hơi nóng tính nhưng mà vừa nóng tính xong là biết suy nghĩ lại đường tình duyên à, nhà trai sao nè từ hai mối tình mối tình đầu thì kéo dài cũng vài tháng là mối tình thứ hai là kéo dài được khoảng 7 năm là có kết hôn rồi thì có con chưa dạ không không có con dạ 7 năm mà chưa có con hả dạ, <laughs> do do do buông ba cuộc sống quá rồi riết rồi nhìn lại là thời gian nó quá dài rồi do ai do ai ờ, lo cuộc sống quá dạ cả hai người thì à, từ cái do đó mình rút kinh nghiệm thì một nửa sau này của mình sẽ yêu thương và sẽ chăm lo hơn và mình sẽ cố gắng dành nhiều, nhiều thời gian hơn bên người ấy à, <laughs> tức là cũng thiếu quan tâm dạ. không chăm sóc thì đó lo mưu sinh đó đúng rồi chị rồi. ơi vậy bây giờ tới mình sao chị Chị hồi đó là năm 24 tuổi. Dạ dạ Hi, dạ. Xin chào em gái. Dạ. Năm 24 tuổi em em có lập gia đình à, nhưng mà 3 tháng sau là ly hôn luôn. Gì vậy? À, có 3 tháng hả? Dạ. À, tại vì cái đó là là ba mẹ hai bên à, hai hai bà mẹ hai bên à, à, bắt hẹn. tay bắt tay nhau. À, hai nhà cùng một con đường cách nhau 15 căn. Thật sự mà nói là nếu mà cách đây 20 năm thì em rất là công chúa. Từ nhỏ tới lớn là em chỉ đi học với lại về phụ mẹ buôn bán ở cửa hàng thôi. Còn về bên nhà chồng là cô cô chú hai cô một một chú rồi ba má chồng nữa là năm người rồi anh em chồng nữa là bốn người là tổng cộng chín người là em phải phục dịch từ trên xuống dưới hết luôn rồi xong là đám cưới xong một tháng rưỡi sao mới có tháng rưỡi rồi đó mà em đã đã đã ốm đã ốm sụt xuống bốn năm kg anh nói 3 tháng chứ thật ra em ở bên chồng có hai tháng thôi tại vì một tháng rưỡi là đã lình xình rồi coi như từ lúc đó tới nay là bao lâu rồi Dạ cũng 19 à, năm rồi Để thanh xuân nó qua thì... đi 19 năm vậy đó hả? Dạ, tại vì em em là một đứa tối ngày cứ lui cui trong nhà đó Không không thích đi chơi mà nói về kinh tế thì em không phải lo Về già thì công việc em cũng ổn định Tuy là ra ngoài xã hội em không là chỉ là công việc bình thường nấu ăn thôi Cho những gia đình nước ngoài thôi Nhưng mà trở về nhà thì em cái cái vị trí của em là là là khác nói chung là về kinh tế em không phải lo rồi nhà cũng cũng có nhà của gia đình nhà ở sài gòn cũng có nhà ở dưới quê cũng cũng có nó mà ba mẹ chỉ có hai đứa con thôi thành ra là em rất tự tin về điều kiện của mình là mình đã dù đã ly hôn rồi nhưng mà mình không có con của rồi, mình coi như cá tính ừ, em dạ. mạnh mẽ quá ừ, dạ. à, coi không như cần nương không cần một người nào bên cạnh ừ, cả dạ. không lẽ giờ em sống về hoài cũng phải có đứa con ừ, dạ rồi người đàn ông nó mẫu hình lý tưởng thế nào em diễn tả coi coi giống bên đây không à, dạ trầm tính hiền hoạt bát một chút nhưng mà đàn ông đừng có nói nhiều có trách nhiệm trong gia đình được rồi ừ. về dạ. ngoại hình thì sao chị ca ngoại... chị cần chị muốn cao bao nhiêu à, vừa vừa người với anh việt lên được rồi thôi về được ha thôi về cũng ổn lắm rồi đó dạ. à, bên kia cao hơn rồi nha bên kia cao hơn đàn dạ. ông hơn bên đây hơi yếu được không đậm hơn bên đây một chút đen hơn đen hơn đàn ông hơn bên đây một chút để ông đi không sao anh rồi ok mình muốn người phụ nữ thế nào ừ, người phụ nữ vui vẻ bên kia nãy giờ thấy vui không dạ vui bên đây là tính tình vui vẻ hòa đồng thoải mái nha à không có lắm mét năm trở lên là được rồi tròn tròn một xíu tròn bên kia có tròn dạ <laughs> gì nữa dạ thôi vậy được rồi vậy được rồi ha dạ. rồi ok em trai đi với ai đi với uh, hai chị với anh rể à rồi cho gặp chị à, cái gia đình cái nha em trước mắt em xin à, chào anh Tiến Đình với Ngọc Lan dạ toàn thể khán giả trong trường quay à, em là chị của Tân ở đây thì thời gian nó quá ít mình không nói được gì hết thì yeah. Dạ. mình cứ cho nhau cơ hội để ra ngoài mình tìm hiểu nhau bạn bên này thì chị thấy cũng là được mình cũng hoạt bát nhanh nhẹn nói chung là cũng là một người phụ nữ đảm đang đó thì em cứ nói chung bây giờ mình cũng đã lớn tuổi rồi thì mình cứ làm sao mà tìm hiểu để uh, đi tới cái hôn nhân để con tạo cái sự nghiệp nữa mình không còn cơ hội nhiều bây giờ mình mở rào cho hai bạn nói chuyện nha mở rào tân với thảo cứ thoải mái nói chuyện ha là tặng đây là chị làm đúng không dạ ồ oh, hai cái bánh thật ờ, dễ thương à, chiếc đồng hồ <laughs> cảm ơn à, dạ. ý nghĩa đồng hồ này là muốn là gợi gắm là giống như thời gian của của nó với mình là không file mà không đeo thử coi nó dạ. hợp không dạ xin phép nó là như thế này ở à, đây đây đưa cho mọi người xem có đẹp không hợp không đẹp không ạ cái <laughs> là em thích du lịch hay là thích cái điều gì ở cuộc sống à, thích thích rất nhiều thứ một à. người rất ham lam thích nghe nhạc thích nấu ăn thích làm bánh thích đi du lịch đọc sách xem phim à. thích rất nhiều thứ em không thích gì ở người đàn ông nhất à. không thích đàn ông quá dữ mà cũng không thích đàn ông quá hiền ừ. lúc nào cần nên giữ phải giữ lúc nào cần hiền phải hiền thưa biết là em với anh là bằng tuổi không? Thì ừ. cũng là 18 ừ. Nếu mà ấy vậy thì em bao giờ mới mình mới cưới ờ, cưới nhau hay là hôn nhân em có dự định là có suốt được thời gian nữa không? Tìm hiểu ít nhất cũng phải một năm hai năm Tại vì thật thật sự mà nói là à. cũng chưa chắc à, Cũng chưa chắc hiểu hiểu hiểu thật sự được Thật ra tuổi của hai bạn không thể chờ đợi được nữa Chính vì thế nên một vài năm nó lâu lắm Bây giờ em cần gì người đàn ông Em không thích gì người đàn ông em cứ nói đi để người ta mình rút ngắn cái đoạn đường nó lại cao lắm là 8 tháng đến năm thôi hoặc cao lắm 9, 9 tháng 10 ngày thôi hoặc cao lắm 9, 9 tháng 10 ngày thôi đừng có xa quá nha được không được không em gái dạ được dạ. năm tối thiểu năm đúng rồi khoảng năm đổ lại thôi bốn mấy là xanh cũng mệt rồi đó dạ tết nữa là bốn bốn à bốn bốn rồi thấy chưa dạ bốn năm đẻ là vừa đó dạ. em cho cơ hội cho bên đàn trai ví dụ em nói gì nó nó quạch tẹt luôn đi dạ đúng rồi đừng có ờ, giận hờn không nói tôi không thích cái đó đó anh là không không làm được thôi mà bạn này được cái này nè sao cũng được chuyện gì cũng giải quyết được đúng không nãy em nói đúng không hả anh sinh à, năm 78 luôn hả đúng rồi anh sinh năm 78 78 anh sinh tháng mấy à tháng 5 tháng 5 năm dương lịch hay âm lịch thì tháng 5 tháng 5 trên năm tháng 5 đó ừ. không Thôi tháng 5 ở trên trên dưới được tại bà nó năm mùng năm tháng 5 đi anh sống tới từng này tuổi rồi à, anh gia đình anh rồi bản thân anh có trải qua nhiều biến cố chưa có chứ em nói nhiều biến cố nhưng là mình cảm thấy gục ngã luôn á nhưng mà vì, vì gia đình vì bản thân mình nó có một cái tạo động lực để mình đứng lên để mình đi tiếp nhưng mà tại sao giờ hai vợ chồng sống với nhau 7 năm mà chưa có con cái đó thì anh cũng chia sẻ là vì cuộc sống đó, rồi nó trôi chảy dần quá rồi thời gian nó quá mau mau rồi riết là ừ. chắc là là từ chỗ đó mà hai người nó xa cách với nhau có vụ đàn trang vô nữa à. em hỏi đúng đó 7 năm không có con bây giờ cứ nói thật ra đi mình lớn hết rồi ừ. cái chuyện có con là có phải lỗi do em hay lỗi do vợ em không ừ. có đi khám chưa có đúng là đi từ vũ đều khám đều rất nhiều nhưng mà người ta nói bình thường thậm chí mình đi xin thuốc uống nhưng mà người ta không cho người ta ông bình thường mà xin cái gì nữa mà xin ông bình thường đúng không dạ. đẻ được ha dạ vâng chuyện con cái được rồi rồi bây giờ thí dụ giờ hai người lấy nhau mình ở đâu em có định điều đó không Dạ, có, em có ờ, về Long An có thể là về Long An như Sài Gòn mình có thể là làm ăn được và làm nghiệp được thì có thể ừ. là mình ở Sài Gòn. Ừ, lương á tất cả mọi thứ thu nhập em có thể đủ nuôi vợ nuôi con không? Đủ hay không là do mình, nói chung là một tháng khoảng từ 7 tám triệu mình vẫn đủ nuôi vợ nuôi con. Bây giờ nhu cầu của chị là muốn một người đàn ông lương một tháng bao nhiêu? Chị tự lo được cho bản thân chị mà. quan điểm của chị là vợ không có nuôi chồng chồng nuôi vợ chứ không thể nào mà mà vợ nuôi chồng thì đó bây ờ, giờ à, ví nó... dụ như ảnh là lương tháng bảy tám triệu đó rồi chị chịu không cái chuyện vợ nuôi chồng chồng nuôi vợ cũng không quan trọng ở đây à, khi mà chúng ta đã thương nhau rồi đó tình yêu đủ lớn rồi ai nuôi ai cũng không quan trọng là anh đàn ông phải là cái tùng cái bắt che chở phụ nữ chứ chứ tại sao bắt em... bắt phụ nữ đúng lại rồi, lo lại có thể ai cũng nghĩ như thế thật ra tìm một người đàn ông đúng cái tùng cái bắt nó khó vô cùng luôn chúng ta cũng phải gọi là trung bình thôi đừng nghĩ là họ lo cho mình hết được biết đâu yêu thương nhau mình mình có thể hỗ trợ vì họ họ làm ăn được tốt về nếu em có kinh tế em và ông hùng nhau mua cái xe ông chạy nếu em sợ em đứng tên thí dụ vậy hiểu không mở lòng mình ra một chút đúng là chị chưa có mở lòng mình được là bởi vì chị đã gặp quá nhiều cái sự ờ, không có tốt ở trong cái cuộc sống của chị rồi có một lần thôi nhưng mà toàn là những người trong gia đình gạt gạt gạt em không hả cho nên bây giờ chị bị thủ vậy thì bây giờ chị chọn cách vậy nè tiền ai nấy xài ờ à, đúng rồi à ý chị là vậy <laughs> là tiền của ai nó xài thì đó mẹ anh nói đó em từng bị cái trường hợp vậy nè chưa gì hết mà mãi hơi hết mãi hơi kêu em suối em về về về quê á kêu ba mẹ sang tên nhà dưới quê cho em cái đó là không được mới có đi đi uống cà phê mấy lần mà mà mãi hơi vậy rồi cái đó là không được lương ai nấy xài đúng không vậy giờ tiền điện tiền nước tiền nhà rồi chia làm sao ờ à. tôi trả bữa tôi trả tôi trả bữa tôi trả được không uhm, ừ, thôi thôi mỗi lần đi kiếm tiền điện tiền nước tiền nhà kiếm uh, ờ, miền cực lắm không để tự trả thôi vậy nó giờ tưởng tôi trả anh tưởng đâu anh trả đó thấy chưa hảo hán chưa thấy chưa cũng được rồi nào tân nắm tay uh, đó thảo cái đi hai ừ. nắm hai tay đó cái, uh, cái quan điểm của em nói nãy giờ thì anh cũng suy nghĩ cũng đúng một phần nhưng mà không ừ. lẽ em nghĩ người đàn ông nào cũng giống như vậy à đúng đúng không thì mình cũng đúng. phải nhận biết nhận xét và thả lòng một chút xíu để mình đến đây rồi thì mình cho cơ hội cái gì đó chứ còn đúng. em nhận ai em nhìn ai cũng màu đen á thì cuộc đời mình không đúng bao giờ rồi. sáng được thôi đến đây cũng hát tặng em và ừ, dạ. anh chị các bạn bài hát anh ba khía <laughs> tên của tôi biệt danh anh ba khía sống nơi ruộng đồng quê hương có dòng sông miền tây dùng đất phụ xa quanh năm mưa nắng gian nan bên ruộng đồng Nơi sớm trên làng bên ai cũng biết Nổi danh miệt vườn anh ba khía nhà quê Nước da nâu đẹp trai mà dễ mến Làm bao thôn nữ ngất ngây men tình anh ba khía quê ở miền Tây Cuộc sống lâu nay đơn sơ mà chẳng chưa Chất phát thật thà bao kẻ mến người thương Nơi sớm trên làng quê ai cũng biết Tình đẹp miền Tây anh ba khía nhà quê Tí nghèo, tí nghèo nhưng dạ sắc son Độc thân vui tính cô đơn nhưng chẳng buồn Cảm ơn mọi người ạ The Great Wave Toshiba Hãy để tay vào nút bấm đi các bạn à, Cho cho em hỏi anh này xíu à, Hiện giờ ba mẹ anh sống với lại à, anh chị em của anh à, Mẹ anh đang sống Long An với à, em út ừ, dạ. Ba mất ừ, lâu rồi Ba mất lâu rồi dạ. Sau câu chuyện này các bạn có thể liên lạc với nhau bằng điện thoại, bằng mạng xã hội Để dạ. tìm hiểu nhau nhiều hơn hôm nay chúng ta có duyên gặp nhau đây hãy giữ ừ. lấy nào để ta nút bấm đi à, ừ. thảo và tân một hai ba hết thời gian ừ, chị có bấm không chị có bấm tân không bấm hả dạ không cảm thấy <laughs> xin à, xin lỗi dạ tôi thật là có lỗi dạ. tôi lại chỉ đo lo một nửa đường mà không quên lo nửa đường bên đây sao vậy tân dạ cảm giác như là không biết sao không ừ. em cảm giác là bây giờ anh tân bị sợ ngược trở lại về cái nỗi sợ của chị thảo đúng rồi anh có lỗi trong chuyện này anh lại làm tổn thương một lần nữa Chương trình gửi tặng đến anh chị phần quà từ nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép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 Toshiba Việt Nam tặng mỗi bạn một máy xe sinh tố BL70BR1NV với công suất cực mạnh 700W, dao 6 cánh, 3 lớp bằng thép không rỉ SUS 301, có chức năng xây đá và làm sinh tố tự động, cối xây bằng nhựa an toàn không chứa BPA, dễ dàng tháo rời cối, dao để vệ sinh. Từ đó làm hết sức. Ôi đau lòng, thật là đau lòng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 con mắm hả? Dạ con Con thấy xin à, xin lỗi Dạ ừ. Tôi thật là có lỗi à, Kính chào chương trình ạ à. à, Chào mọi người ạ à. Mình là tên Đặng Thành Tân à, Đến tham gia chương trình à, Bạn muốn nghe họ hôm nay cảm xúc của mình rất là vui và hào hứng <laughs> Nói chung là suốt mấy năm liền không mấy đêm liền không ngủ á Và <laughs> dạ mình muốn là đến đây là có cơ hội gặp một người bạn gái một người bạn đời của mình lúc mà mình báo tin cho người nhà mình đã tham gia chương trình thì mọi người nhà mình rất là vui và ủng hộ và khuyến khích đi tham gia chương trình À, mình có lên đến đây chương trình là mình có tặng có chuẩn bị quà cho bạn nữ là một bó hoa à, ý nghĩa là như là mình muốn là cái bó hoa đó tươi đẹp giống như một người bạn đời của mình nó lúc nào nó cũng tươi tươi giống như một bó hoa đó à, gửi gắm là thì à, dù à, đã đến đây thì có viên có duyên rồi dù mình bấm nút hay không thì có đó cũng là một cái sự có duyên cho mình hy vọng là bạn nữ à, luôn luôn vui vẻ à hôm nay đi cùng người thân gồm có ừ, anh và chị ạ trước tiên thì cô à, xin rất là chân thành cảm ơn chương trình đã tạo điều kiện cho em cô gặp được một người bạn đời cô sẽ mong muốn là giống như em dâu của mình á là sẽ là một người biết chăm lo cho gia đình nè cả hai bên có một cái tình cảm tuyệt đối để hả mình chăm lo cho gia đình nhỏ của mình là chính à, cảm xúc của mình rất là à, rất là vui rất là phấn khích tại vì à, xem ở trên tivi lâu rồi đó rồi người thân gia đình mình cũng rất là thích rất là tin tưởng chương trình à, mong và nhờ chương trình tìm giúp chị mai mối chị à, một người phù hợp với lại à, gia đình chị với lại chị à, dạ trầm tính hiền hoạt bát một chút nhưng mà đàn ông đừng có nói nhiều có trách nhiệm trong gia đình được không hơi hơi bất ngờ vì anh anh nhìn lên với lại men là cố cố thuyết phục thật sự mình thấy anh anh này thì anh hiền quá đi là là cũng cũng đang phân vân phân vân mà à, nhưng mà cũng à, cũng muốn tạo cơ hội cho cho hai bên tìm hiểu đó. thì cũng thật sự là rất bất ngờ ờ, lý do là cô gái mình cảm giác như là mình rất đọc hiểu về à, nói chung là cách sống trong nói chung là cách sống cách sống và cái cách mà cư xử là về nấu được như vậy chúng nó khác quá sự thôi tạo thôi không bóng nước để tạo những cô gái có một cái tự do để người ta cố được họ kiếm người khác em ơi hãy cố lên mình hãy thả lòng một chút xíu đừng có nhìn mọi người bằng một cách màu đen nữa mình phải thả lòng và giờ phải cái quan điểm của em nói nãy giờ thì anh cũng suy nghĩ cũng đúng một phần nhưng mà không lẽ em nghĩ người đàn ông nào cũng giống như vậy à đúng đúng không thì mình cũng dạ. phải nhận biết nhận xét và thả lòng một chút xíu để mình đến đây rồi thì mình cho cơ hội cái gì đó chứ còn em nhận ai em nhìn ai cũng màu đen á thì cuộc đời mình không bao giờ sáng được gọi cô gái là như thế